được được nhưng mà ai về được việc lên ơi mang gì lên ơi em với ai là anh anh đúng không em kiếm gì em ăn anh anh đúng không đang là kiếm này Bé này là chuyện là số 13 à. Ôi, chiều nay hết trưa nay là 50 50 xong tối nay là 60 ngày mai mình bắt đầu mình đổi tên đổi tên với cha tên là đẹp ok ra lại trên nước ở à, đẹp vậy cay lắm à là sao là sao ui ui ui ui ui bên kia bên kia khỏe lắm á nghe lên xin măn phai khỏe khỏe khỏe quá thì chưa khỏe quá này cơ Rồi vô vô vô vô Rồi cảm ơn nhiều cảm ơn nhiều Thấy không Lesina, lesina, lesina, lesina. Lesina. vào vào vào được bên phải nhá ra đang ra không còn lát đó và phải lít tay cổ vẫn rồi chơi không chơi đặt e được nhanh á là mình cho mình đặt ở trên ở trên trước rồi mình mới cho tướng nghe tướng nghe từ từ từ từ không còn lát á chọn cái là đi á rồi rồi đây lấy cái đã Ủa, à đây nè ok thế nhỉ rồi không có làm mình chỉ ăn là mùi ăn cướp nha cứ được được nhưng mà ai về sướng việc lên ơi mang gì vô lên ơi em chưa ăn là anh ăn đúng không em kiếm gì em ăn thôi ăn ăn đúng không ừ. anh với là chén miệng anh không phải được món món món chính này em phải ăn wow và chiến này chết là gà chuyện như này chết người ta ô ô ôi ôi ôi ôi ôi vãi nổi đây đây sao sao đó mình để ghế bị hơi nó không được pha mình nước mắt lắm nè nước mắt không nên pha rồi mình vô mình mang thôi nó vô anh nha à, à. rồi ông này bước nghe là không chết chết rồi đó. Grand play mình nói đúng cách không bao giờ sai cách đâu sứ giả mà đang sứ giả game này chắc em sớm được game này em sớm được legendary ở chưa mà ra ra ra ra ra bừng thấy rồi không chắc thì che làm gì anh à, à không bây, bây giờ anh là che đâu dạ, chưa chưa ngày mai anh mới che em em nhé ngày mai ngày mai mới che bây giờ là che gì đâu em về em lấy em ờ, ma mới chơi mọi người ạ nâng bôi em ra ok Daniel đi tả mắt à biết đánh con này mình biết đánh biết đánh thì. nè dạ, lên đang à, dạ. phần thưởng cho lên nha phần thưởng cho lên nè anh em xin tiền quá anh em à cảm ơn lên em nha lên ơi cho bình lưỡi cho lên rồi đó rồi con thả luôn ấy à Yo, yo, yo, yo. Yo, yo, yo. chết rồi à? nó về đó nó về đó thôi bỏ thôi bỏ thôi bỏ nếu làm lương tháng 2 tỷ cho em là rồi rồi em hoàng ơi lương tháng 2 tỷ nhưng mà được donate thêm khoảng thêm 2 tỷ thành 4 tỷ tháng 4 tỷ tháng là sương sương biết ăn được không nhỉ khó lên dần rồi đánh chuyên nhanh thì khó lên dần lắm tại mình phải ờ, trao đổi Ôi, anh lắm. Tiên Thảo ơi, cái gì mà kỳ anh Anh giáo không chắc xấu à, biết mà, biết mà Như này đúng không, như này đúng không Chỉ là ngày mai đi, ngày mai anh mới để Ngày mai anh mới giấu không chắc em ạ à. Sao đâu Ngày mai, ngày mai anh mới bắt đồ che ngày mai anh mới che chứ ờ, nay đâu có che đâu có ai chào mình không mà mình là fan mới à ôi hello bạn hello bạn tẹo game này ca thớt à ông ờ, oh, game này ca thớt uh, ờ, KDA Sida không ạ hình như là hình như là 6 mạng hay là 4 mạng 5 mạng gì quên à quên không được không được 15 mạng đâu 4 <laughs> tỷ đóng thuế 93 tỷ 9 à sao của em là biết chứ nhở à thu nhập thu nhập 4 tỷ nhưng mà đóng thuế hết anh em nhá thuế hết 3 tỷ 9 à sao biết hay quá ta giờ mình mấy ông nghiên cứu mình lại đồng nghiệp à đồng nghiệp với sao biết hay à em đâu rồi đâu rồi đâu rồi lên nào lên nào lên em luôn em ạ Ôi chào Trang Phạm nha, chào Phương nha, hello bạn Chào Dương là Dương à đâu ngày mai, ngày mai, ngày mai ăn ăn đổi tên và ăn che, che tên ngày mai Để ngày mai đưa tự, ừ, Nhà nó không đáng, nó có giết mình nên em Game này có ông AD support uh, phụ à? Con này vô ta còn nha Ờ đi bơ đi kệ đi kệ này nha Kệ kệ kệ Ôi giời thôi thôi thôi thôi Legendary 47 ra rồi 47 Cái này mình lên được uh, mặt một mặt một à ừ.